tâm tư này Dẫu đã biết ngắm hoa sẽ làm anh rơi lệ Mọi việc chất chứa anh chỉ thêm nặng nề Đường dài để thế vắng em anh chẳng thể bước về Giữa một khoảng trống đau lòng Em có động lòng ngừng bao suy tư nghĩ về anh như muôn sắc hoa kém hương rồi đến lúc cũng sẽ phải tàn ân tình nồng nàn tại sao trái ngang chẳng còn yêu thiết tha đậm đà cho những ngày đã qua em dần buông tay xa cho chúng ta hóa ra xa lạ đau thương anh tuyệt vọng vỡ đâu giữa một khoảng trống đau lòng em có động lòng gầm bao suy tư nghĩ về ai như muôn sắc hoa kém hương rồi đến lúc cũng phải úa tan ân tình nồng nàn tại sao trái ngang chẳng còn khiếu thiết trong khỏi lòng nhìn xem em đang trong tay bên ai gấm vóc lụa đà từng hình dung trắng thế phai, hoa nắng bầu trời trắng xóa duyên đã thấm chưa đâu nay cánh hoa yêu có phai ta từ khúc này anh ngân nga đã viết ra bài ca thật buồn chẳng còn yêu thiết tha cho những ngày vui đã qua em dần buông tay ra cho chúng ta xa hóa xa lại đau thương anh tuyệt vọng vỡ nát trong có hơi lòng nhìn xa mê